và em thì em dám khẳng định được rằng là khi các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này các bác khi đi chơi tại các sòng sới bác có thể lắc hột tài xỉu theo ý muốn của mình đến 80% và tất nhiên là không có cái gì nó chuẩn xác được 100% cả nhưng khi nó đã hỗ trợ được cho các bác đến 80% rồi thì không có lý do gì là mình thua được cả với cái bộ hột tài xỉu 2020 này các bác có thể lắc hoàn toàn theo ý muốn của mình giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu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 đầu tiên là em sẽ dọi đèn đây ta nhìn này hột đẹp bao đẹp luôn ạ hột trong đó với bộ hột này thì em bao tan tích cho các bác ăn thua chảy hột các bác nhá và bây giờ là em test thử nam châm đây nam châm em test nắp chén đĩa luôn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 đi đều cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em lắc xỉu này đó xỉu này tài này xỉu này được chưa ạ vừa rồi là đã lắc bộ hột đi đều rồi đúng không các bác chén tài chén xỉu sau đây nó đang ở xỉu em sẽ lắc lên tài và giữ tài cho các bác lên tài bây giờ em sẽ giữ tài nha các bác nhá một tài chén này hơi lỡ tay nhưng nó lại về bão đó bão nhất như lúc nãy em đã nói đấy ạ là bộ hột này tỷ lệ lên bão của nó cũng rất là cao chén này mà em vừa nhớ tay xuống xỉu nhưng nó lại về bão bây giờ em lại lên tài và giữ tài cho các bác đó em lên tài có nhìn thấy cặp về đôi cặp rất là nhiều để chuẩn bị ra bão đấy ạ bây giờ em giữ tài này